10 sự kiện tiêu biểu năm 2020 của Công ty Điện lực Hưng Yên. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện trọng đại của tỉnh. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất. Đưa tổn thất điện năng về 3,46%. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang lưới điện hạ thế, phòng hộp công tơ, hiện đại hóa hệ thống đo đếm, tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện, đẩy mạnh các giải pháp giảm sự cố lưới điện. Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác xã hội, chung tay vì cộng đồng. Công ty đạt giải nhất xuất sắc toàn diện trên 27 công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc. Nhân dịp năm mới, Công ty Điện lực Hưng Yên chúc lãnh đạo, công nhân viên, người lao động và toàn thể nhân dân sức khỏe, an khang và thịnh vượng.